hunai Gi huna huna ka sa kanunai Mandugay Basin Huwag kong mahita po, ayaw lang unta Bugsay Padayon lang sa imong pagbuksay atong madulungan Ayaw lang palayo Kay kung naamay Di na to gusto ko na makita mo Basta kinatang buhay sa isa't isa halo Tayong Japon sa pagbugsay Bahalang walang nuko Bahalang walang nuko Kinunay sao thì gần đây Mendukai Bersin makan mà Nekak mendukai Palihog lang ayaw lang munta Bugsay Padayon lang ta sa to Kagbusay